Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Thì trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những căn nhà hoang, khách sạn bỏ hoang, biệt thự bỏ hoang Thì uh, à, TBL có ghé thăm một cái căn tòa biệt thự rất là to lớn của một vị đại gia thời Nam Kỳ lục tỉnh Lúc bây giờ thế kỷ 19 nha mọi người Đó là căn nhà của chú Hỏa Phía sau lưng của ờ, em nè Đó thì có lẽ đây là những thước phim cuối cùng Về cái căn nhà này Vì ờ, em nghe nói là căn nhà này sắp được ờ, sang sửa Để làm một cái công trình du lịch hay cái công trình gì đó không biết nữa Thì có lẽ đây là những thước phim thực tế cuối cùng gửi đến à, ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Thì à, mời mọi người hãy cùng à, TBL vào trong căn nhà này để xem lại những cái bí ẩn và những cái điều gì ly kỳ hay là những cái gì còn sót lại của tàn tích năm xưa hay không nha Hiện trạng bây giờ là có một cái tòa nhà đối diện với tòa nhà của chú Hỏa luôn nha mọi người Bây giờ em sẽ à, tiến tới gần bên phía bên này để qua đường và đi lên. Tham quan khám phá cái tòa nhà này cây rất là âm tầm luôn đường đi lên rêu phong phủ kín bây giờ là mùa mưa thì những cái cây này nó càng âm tầm hơn nữa rêu phong có thể ờ, đây là những ờ, thước phim thực tế mang lại những hình ảnh cuối cùng về cái ờ, tòa nhà này bởi vì theo em tìm hiểu thì tòa nhà này sắp sửa được uh, trưng dụng để làm một cái việc gì đó khác nha cả nhà nghe nói là đấu giá bán cho một cái đơn vị khác á, cả nhà cho nên có thể đây là những cái à, thước phim, tư liệu. Cuối cùng về tòa lâu đài rất là đẹp đây cả nhà những cái à, dấu vết của những người vô gia cư ở khu này từ dưới nhìn lên nè cả nhà rất là cao rất là to luôn thì em à, sẽ à, ghi lại những thước phim ngắn gọn nhất khu này cho mọi người à, chiêm ngưỡng về căn nhà của một vị đại gia đại phú hào một trong những người giàu có nhất Nam Thành lục tỉnh lúc bấy giờ Nam Kỳ lục tỉnh chứ thì người ta có cái câu nói cho dễ nhớ tức là nhất sĩ nhì phương tam sườn tứ hỏa rất là rộng lớn luôn mọi người và phía bên đây người ta cũng có những cái dấu vết hình như là sơn lại hay sao á mọi người sao thấy nó rất là mới luôn á cả nhà ha rất là mới luôn thì cái căn à, biệt phủ tạm gọi là biệt phủ đây lâu đài này chắc cũng ờ, bây giờ chắc tiền triệu đô trở lên chứ không có dưới đâu nha mà cả nhà thì mời cả nhà cùng ờ, tiến vào trong với em để xem thử cha lót bằng đá hồi cương không cả nhà ơi người ta dở ra nè nó hơi cường nè ta dở ra người ta lấy nè <clears throat> wow rất là rộng lớn phải nói là một vị đại gia thời đó chịu chi rất là nhiều tiền để làm những cái ờ, tòa nhà này tòa biệt phủ này đây mọi người phía trên đây là cái tô ong rất là bự luôn đóng trên này nè còn à, phía đối diện ở mặt tiền bên kia là một cái tòa nhà bây giờ đang xây nha mọi người có thể đây là những thước phim à, ghi lại những cái hình ảnh à, tại nơi đây cuối cùng trong đây rất là hôi luôn mọi người rất là thúi luôn những người vô gia cư á lên đây người ta phóng uế trên này đây là phía sau này thì em thấy là xây bằng đá nha cả nhà xây bằng đá và dưới đây là xây bằng đá ho cương luôn nha lót bằng đá ho cương luôn nha đó bằng đá ho cương luôn đá ho cương bây giờ nếu ờ, tính ra thị trường bây giờ mà đá dở dở cũng cả triệu mét rồi nha mọi người rất là thúi luôn chắc những người vô gia cư người ta vô đây người ta phóng uế trong này cầu thang vẫn còn nha mọi người rất là chắc luôn những cái ngôi nhà bây giờ chưa chắc chưa chắc còn đây từ phía trên nhìn xuống phải nói ờ, sống trong một cái căn biệt phủ này tòa lâu đài này phải nói là ở không hết nha mọi người đây phía bên này có lẽ là khu vực dùng để làm thang máy đây mọi người tường rất là dày luôn nha tường 60 luôn á và những cái dấu tích này chắc mới đây à. mới đây có lẽ à, thang máy xuống đây nè thang máy còn cái kia là bằng đá là những cái hồi xưa nha cả nhà đó cho nên em nói là có thể đây là những cái thước phim ghi lại những cái à, còn sót lại những cái dấu tích còn sót lại của cái tòa lâu đài này nha tòa biệt phủ à, khách sạn gì đó không biết của một vị à, đại gia thời Nam Kỳ Lục Tỉnh thế kỷ 19 rất là rộng luôn cái này chắc mới nè nè gạch nè gạch là thờ hiện đại này nha mọi người những cái đường ống kia có lẽ là mới đục và gắn vào thì cái kênh em cũng còn nhỏ cho nên em à, quay những thước phim cho nó ngắn gọn chưa kênh nhỏ em không có quay những cái thước phim dài được thì à, quý cô chú anh chị nào đang xem để giải trí sau một ngày làm việc mệt nhọc thì hãy à, cho em một cái đăng ký và một cái like hoàn toàn miễn phí nha cả nhà em nghe có tiếng âm thanh nào nhưng mà thì em tìm hiểu là có hai người vô gia cư đang sinh sống và trú ngụ trong đây không biết là có gặp họ trên này không rất là rộng lớn luôn những cái âm thanh lạ kỳ kỳ lạ em thấy lót đá hoa cương không cả nhà đá là đá hoa cương này theo thời gian thì nó như vậy đó cả nhà còn cái phần ở trong đây là phần có lẽ là đơn vị người ta đã đang tiến hành thi công làm thang máy cả nhà ừ. xuống dưới nè rất là cao rất là xa luôn bên phía bên này thì những cái à, xây dựng bằng đá mọi người ạ rất có giá trị luôn nha thời xưa mà xây dựng rất là kiên cố luôn để tới bây giờ hậu thế còn phải ngưỡng mộ cái âm thanh nào ta quá đẹp luôn thậm chí bây giờ người ta còn phải à, mua lại cái khu này mua lại cái tòa nhà này để người ta sử dụng cả nhà rất là rộng lớn luôn bên kia là cái à, view hướng ra biển bên này nè view hướng ra biển này Đó. nhìn rất là đã luôn mọi người đang tắm biển cái à, tòa lâu đài này nó rất là khủng luôn cho nên là mọi người cố xem thêm một xíu nữa nha để em lên phía trên ờ, ở à, phía bên này thôi đây là mọi người thì em nghĩ là cái à, gạch à, lót nhà vệ sinh hồi xưa á, thì nó giống vậy nè mọi người bên này cũng không có gì đâu lại phía trên cho quý cô chú anh chị cùng xem đây nè sắt hồi xưa nè mọi người ở ngoài quần biển bao nhiêu năm bao nhiêu tháng rồi nhưng mà cái sắt này nó vẫn còn đúng là một cái công trình để đời luôn rất nhiều tiền của đổ vào đây nhiều người ao ước có một căn nhà nhỏ nhỏ để ở cũng không có luôn nhưng mà đây lại ôi nãy giờ thấy phát hiện có nhiều cái vật như là kéo và dấu tích của người vô à, gia cư họ nghỉ ngơi ở đây sao có dép nè thì à, cũng không lạ gì một cái nơi sầm út như thế này một cái căn nhà bỏ hoang một cái tòa biệt phủ bỏ hoang rất là lớn như thế này thì không tránh khỏi những người à, vô gia cư nương náo à, ra vào đây mọi người đứng bên đây thì mọi người thấy dinh cô mọi người thấy dinh cô đó phía đây là biển rất là mát luôn biển Long Hải Vũng Tàu nhìn toàn cảnh luôn đến tận bây giờ thì hầu như là cái tòa này tòa nhà này em đứng ở đây em nhìn thì em thấy hình như là nó cũng dạng tớp đầu của những tòa nhà cao nhất ở đây không có thấy tòa nhà nào mà cao hơn tòa nhà này hết chưa nha toàn là thấy ờ, bằng với lại thấp hơn thôi chưa thấy cao hơn có một cái tòa nhà đối diện đây thì ờ, đứng bên đây mình nhìn qua thì theo nó cũng ờ, xem xem thôi nhưng mà thời hiện đại bây giờ mà thời xưa mà như vậy thì phải nói là khó ai mà sánh bằng nha khó có công trình nào mà sánh bằng luôn á rồi thì để lấy cái view biển rất là đẹp của Long Hải Vũng Tàu thì em xin ờ, kết thúc video tại đây nha ờ, chúc ờ, quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem Youtube thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Bye bye, tạm biệt.